Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tịch Điền năm dần, trụ quảng tạch, tịch điền năm mão, tam trụ lờ Vào ngày mùng 7 Tết nhâm dần, lễ hội tịch điền Đội Sơn diễn ra tại xã Đội Sơn, huyện Di Tiên, tỉnh Hà Nam, nhộn nhịp và long trọng. Bởi khi ấy có sự tham gia của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tại buổi lễ đấy, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương và các đại biểu tham dự đã thực hiện nghi lễ dân hương tiên tổ, khai sáng ra lễ hội tịch điển. Hình ảnh lễ hội tịch điển năm ấy rất ấn tượng, nhưng buổi lễ hoành tráng không ấn tượng bằng hình ảnh con trâu. Con trâu mà ông Chủ tịch nước cày tịch điển là một con trâu giả hổ. Người ta xịt sơn vàng lên thân con trâu màu đen, tạo ra những vết vằn kiểu con hổ. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là con trâu, một động vật ăn cỏ chứ không phải là con hổ thuộc động vật ăn thịt. Nói chung, xã hội có nhiều đánh giá, có người thì chế giễu, có người thì phê phán, thậm chí có người còn cho đó là trò hề thô thiển. Nó biến ông chủ tịch nước thành một anh hề cho toàn dân cùng đàm tiếu. Đây là hình ảnh đầu năm tịch điền, cuối năm tạch chức. Thế rồi cuối năm dần, sự nghiệp chính trị của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bị tạch ngay trước khi sang năm mão. Câu chuyện về những buổi họp của ông Trung ương Đảng và Quốc hội những ngày giáp Tết để cách chức ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là một chủ đề rất nóng và đến khi hết năm dần nó vẫn còn đang nóng hổi. Nhiều người đang chờ đợi xem rồi đây phe thắng cuộc sẽ làm gì với những sai phạm của vợ con ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đến hẹn lại lên mùng 7 Tết Quý Mão, xã Đội Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam lại tổ chức lễ hội tịch điền. Những điều lạ là không một nhân vật nào trong tứ trụ dám đến tham dự, cũng không thấy tên tuổi quan chức cấp tỉnh, chỉ thấy các bô lão trong làng tái hiện lại hình ảnh vua Lê Đại Hành thực hiện lễ tịch điền năm xưa. Khi người Cộng sản nổi lên chiếm quyền cai trị đất nước, họ bài trừ tôn giáo, họ trà đạp lên tâm linh họ chụp mũ toàn bộ những tôn giáo tín ngưỡng thành mê tín và cấm các tôn giáo hoạt động. Họ đập chùa, phá miếu, phá nhà thờ và thời bao cấp họ dương khẩu hiệu nếp sống mới văn minh bằng hình thức tàn phá văn hóa. Nhưng đến nay không ai mê tín bằng các quan chức của Đảng Cộng sản. Mỗi lần họ gây tội trước đồng bào, họ lại cầu Phật che chở. Có những quan chức sang tận Ấn Độ, sang tận Nepal để cầu Phật, nhưng vẫn không thoát được tai ương. Đây là hình ảnh tịch điền năm mão tam trụ chạy mất dép. Thay vì đi theo con đường tâm linh chính đạo, họ đi theo con đường mê tín của tà đạo. Họ chính trị hóa Phật giáo và thành một loại tôn giáo đầu màu mang màu sắc mê tín. Họ tin một cách mù quáng và không bao giờ nghĩ đến luật nhân quả của chính đạo. Đấy là những gì đang diễn ra trong lòng chế độ này. Quan chức Cộng sản mê tín rất nặng nề. Không biết các quan chức trốn tránh lễ hội tịch điền năm con mèo có phải là sợ cái rớp đầu năm tịch điền cuối năm tạch chức hay không như ông Nguyễn Xuân Phúc đã từng bị. Tuy nhiên, những loại rớp tương tự như thế thường hay bị các ông quan trong chính quyền Cộng sản để ý và tìm mọi cách để tránh né. Rớp bị tạch sau khi ra khỏi Bộ Công an của Trần Đại Quang cũng đang làm trong Tô Lâm phải sợ một người giấu tên cho biết như vậy. Đây là hình ảnh ông Trần Bắc Hà cầu Phật tại Ấn Độ cùng ông Nguyễn Tân Dũng khi đó. Ông Nguyễn Phú Trọng đã chiếm quyền Chủ tịch nước, đọc diễn văn chúc Tết đêm giao thừa, thì vì sao ông Nguyễn Phú Trọng lại né ngày lễ tịch điền đến như vậy? Có thể ông Trọng không quan tâm tới ngày lễ này, cũng có thể sức khỏe của ông yếu và cũng không loại trừ khả năng ông sợ dớp. Thực ra kết quả mà ông Nguyễn Xuân Phúc đã nhận lấy thì không phải do hên xui nào cả, đó là luật nhân quả. Luật mà triết lý nhà Phật đã nói rất kỹ, nếu ai theo đường chính đạo cũng biết. Tuy nhiên vì các quan chức theo đường tà đạo nên mới không biết mà phạm phải. Đất nước này tàn nát, tuy nhiên ở thượng tầng vẫn không nghĩ tới, vẫn say máu, quyền và tiền và đấu nhau trí tử vì hai thứ đó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 Cục Nghệ thuật biểu diễn từng ban hành bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ, trong đó đã từng quy định rất rõ về nguyên tắc phát ngôn trên mạng xã hội. Nghệ sĩ Xuân Bắc là một nghệ sĩ được nhiều người biết đến, lại là lãnh đạo cao nhất của nhà hát kịch Việt Nam. Đáng ra phải ý thức rất rõ về điều này. Đây là hình ảnh ông Bắc đã phản ánh, phản đòn dư luận và tin nhắn với chị Phương Ngô. Xuân Bắc vẫn im lặng trước dư luận Tuy nhiên, đấy không phải là bản chất của anh ta. Theo đánh giá của một số khán thính giả đã có trao đổi, thì họ cho rằng Nguyễn Xuân Bắc với bản chất là hàn học với khán giả. Anh ta không dễ dàng gì bỏ qua hành động mà anh cho là ăn cháo đá bát của khán giả đâu. Người này cho biết phải hàn học sâu nặng lắm mới bỏ công ra viết một câu chuyện ngụ ngôn để đá xéo khán giả trên cả nước như thế. Đấy là một nhận xét có cơ sở bởi nếu không cay cú khán giả không ai lại tốn công viết bài dài và chi tiết đến như vậy. Tuy nhiên, người này cũng đánh giá Nguyễn Xuân Bắc không phản ứng công khai trên mạng xã hội đáp lại dư luận là sự cáo giả bởi với tuổi đời và tuổi nghề như thế, ắt ông Nguyễn Xuân Bắc hiểu rằng phản ứng thiếu suy nghĩ lúc này thì chỉ có làm cho tình hình thêm tồi tệ hơn. Trên mạng, một số người đã nhận thấy ông Nguyễn Xuân Bắc bắt đầu phản công Tuy nhiên, cách phản công ấy không quang minh chính đại, rất giống với cách nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam tấn công vào những người chỉ trích chế độ. Đó là dường như họ nuôi một số người chuyên tấn công lại, thậm chí tấn công tục tĩu với những người mà họ cho là chống ông Bắc. Đây là hình ảnh, hình ảnh nhà báo võ sư Châu Đoan cho biết anh cũng bị nhắn tin chửi mới. Trên trang Facebook của chị Phương Ngô có viết rằng Xuân Bắc trong giới giang hồ được gọi là Bắc Đại Bàng. Hôm qua đến giờ, không biết bao nhiêu anh em mạng xã hội đã bị hăm dọa bởi đàn em của hắn. Nhưng sư huynh Châu đoàn và Bắp thì đã bị tấn công. Nay nếu muốn thì hẹn gặp nhau đi bỏ giấu mặt. Anh em Bắp không sợ nhé, đây sẽ nổ ngay địa chỉ nhà riêng tại Hà Nội của sư huynh Đoàn Bảo Châu. Đàn em của Bắc Đại Bàng cứ đến đó sư huynh tiếp đất. Em ở Sài Gòn đang bận, sư huynh chớ bảo trọng, em sẽ nhất định ra thăm anh. Cô viết như vậy. Ngay cả nhà báo võ sư Châu Đoan cũng nói đến điều này trên trang Facebook cá nhân của ông rằng vài bạn nhắn tin trách tôi hiểu sai ý Xuân Bắc, vài người vào chửi trong phần bình luận với dạng chửi bới tôi chỉ block không tranh luận. Đây là thông tin về những việc có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã bị tấn công. Cách này, theo đánh giá của giới quan sát, thì chính là chiêu trò đặc trưng của chế độ. Như vậy, Nguyễn Xuân Bắc không phản ứng công khai, nhưng dường như ông ta vẫn còn rất hàn học và cho người phản đòn lại dư luận bằng cách tấn công dưới gầm bàn. Cách làm này có lợi là không ai có thể buộc tội được ông Nguyễn Xuân Bắc và cũng cho dư luận xã hội biết rằng ông Bắc cũng đang nuôi bò như đảng và nhà nước của ông và sử dụng chúng khi cần thiết. Đây là hình ảnh biếm họa của báo Tuổi Trẻ. Mới đây, tờ báo Tuổi Trẻ cũng đã đăng vẽ biếm họa rất sâu sắc về trường hợp của Nguyễn Xuân Bắc. Xem ra cách tấn công khán giả của Xuân Bắc đã không được cả bộ máy chính quyền đồng tình. Đã vậy, ông còn cho phản đòn dư luận theo kiểu ném đá giấu tay thì đấy là sai lầm để chữa sai lầm khác. Thực ra với sức mạnh khán giả có mạnh thật nhưng họ cũng rất bao dung nếu biết quay đầu. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Bắc cho đến giờ vẫn không chịu. Thực lòng ra nhận lỗi, nếu vậy